Hello mọi người, hôm nay Trúc đã có món tôm hùm theo như yêu cầu của các bạn rồi nè <laughs> chào mọi người xem con tôm hùm nha Đây là lần đầu tiên Trúc ăn con này và cũng lần đầu tiên được đụng vào nó đấy Nó khá là to mọi người ơi ăn con này chắc là vất vả lắm đây ừ. khá là nôn nóng muốn biết mùi vị của nó như thế nào bây giờ thì mọi người hãy cùng ăn với trúc nha ở đây thì trúc sẽ có trái dưa leo nhật bản nè to là to và ơi là dài và trúc sẽ ăn với lại muối ớt xanh nha bắt đầu thôi à Chúc vừa phát hiện ra cái này nữa nè mọi người Đó là cái càng to nè Mọi người nhìn thấy cái càng to Thì ở những cái chân của nó nó cũng có những cái càng nhỏ nữa nè Đó cái này không biết là nên gọi là cái càng hay là gọi là cái chân Đó đây là cái sự khác biệt của con tôm hùm Alaska so với những con tôm hùm khác ừ, Bây giờ thì xử nó thôi bây giờ mình sẽ bẻ hai cái càng của nó ra u ừ. nước bắn vào mặt này nghe mặn rồi đó đó mọi người nhìn thấy những cái càng nhỏ của nó không đó. bây giờ mình sẽ tiếp tục ốp cái vỏ đầu của nó ra nha wow à hàng kia hồi nãy khi mình luộc á thì nó nó nó nó nó xì nước ra trắng trắng đó mọi người là ở trong cái vỏ này là ở trong đây nè nó như lòng trắng trứng vậy đó mọi người nhưng mà nó rất là béo thịt nó dai ghê ở trên cái đầu có rất nhiều ờ, thịt các bạn và gạch nữa đó Bây giờ mình sẽ lấy kéo mình cắt cái này ra Mình sẽ cắt như thế này vậy Quá cứng luôn phải cắt một cái đường ở phía dưới nữa phải hai đường thì mới tách ra được ừ. hồi nó siêu cứng luôn mọi người phải cắt cả phía trên lẫn phía dưới thì mọi người mới có thể tách nó ra được đây nè mọi người ơi ôi thịt to quá nè ăn cái này phải ăn bóc nha mọi người ăn bóc mới ngon wow ồ oh. wow wow wow đây mình đã lấy được thịt tôm ra đây đó mình sẽ chấm muối ớt chanh nha đã quá cái này chắc là ngọt lắm uhm. thịt nó dai mà nó ngon lắm mọi người ơi ngon hơn cả thịt gà Ừ. quá đã luôn cái sớ thịt của nó to mà nó dai ngọt ngọt mặn mặn nữa đúng là ăn con này bao phê luôn cảm ơn các bạn nào đã yêu cầu mình ăn con này nha đã quá kiểu như là nào giờ chưa biết á mọi người bây giờ vừa được khám phá mà vừa được thưởng thức một cái món ngon nó tuyệt vời vô cùng cái này chắc chấm nhiều loại nước chấm khác còn ngon nữa cái này chút chỉ chấm với là muối ớt chanh thôi xong cái mình bây giờ mình sẽ ăn tới cái càng của nó ở đây người ta phải buộc bằng cái cọng thun như nè mọi người cái này thì chắc không có lấy kềm bẻ được đâu nhỉ mình phải lấy đồ mình đập nó ra mới được ôi ăn cái con này ngon mà vất vả quá mọi người mọi người coi nè à, bị ớt à sao chảy nước như thế đập nó rất là vất vả đập hoài không bể khổ cho con nhỏ lần đầu ăn tôm hùm không biết cách ăn lấy cái muỗng môi thịt nó ra này là trái dưa Nhật Bản đó mọi người dưa leo Nhật Bản đập dữ lắm rồi mà nó không bể mọi người ơi nó cứng quá à cái con này vất vả thiệt chứ không có gỡ được cái miếng to to buồn hết sức vậy ăn à. à, cái này á, là phải có kỹ thuật nữa nha mọi người chứ không phải là dễ dàng đâu mình thì không biết mình băm nó nát bét hết rồi một cái cách đó là mình sẽ lấy cái à, càng của nó mình sẽ đẩy thịt ra cái này mà vô quán ăn chắc người ta làm cho mình dễ hơn ha mọi người ha chứ mình mua mà mình về mình mình tự mình luộc như thế này nè mình ăn vất vả quá mọi người nhìn nè nó có từng cái sớ thịt ha đó không được cứng quá giờ mình phải gỡ như thế này để mình ăn thôi ô oh, được rồi nè cố lên đó cầm như thế này ăn luôn con này mà rang me ăn ngon không ta mọi người có ai ăn cái con ừ, tôm hùm này mà rang me chưa hay là sốt bơ Ừ, như vậy là Trúc đã biết được tôm hùm thịt nó như thế nào rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu cầu Trúc ăn món này nha. Và hẹn gặp mọi người vào ngày mai với một món khác cũng khá là thú vị. Chờ nha. Bye bye.